Rồi, ok, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ một video đó mình sẽ gửi tiết kiệm trực tuyến trên sách công an Bay các bạn hay là trên Banking Thì cái hình thức gửi như thế nào? Thì đây là là loại hình thức gửi uh, mở tiết kiệm tích góp các bạn Thì mình có thể ngồi ở nhà, mình cũng có thể gửi tiết kiệm được nha các bạn Thì nó cái dạng sản phẩm này nó giống như là một sản phẩm mình bỏ heo các bạn thì mình có ít mà ít, có nhiều bỏ nhiều và mình có thể linh hoạt linh, linh hoạt là mình nạp vô cái tài khoản tiết kiệm này bất cứ lúc nào và đây một sản phẩm mình đã mở tiết kiệm rồi và mình đã thực hiện rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn và đây là cái số lần mình đã nạp cho cái sản phẩm uh, sổ tiết kiệm này mình có thể có tiền lúc nào thì mình nạp lúc đó nha các bạn đó A few moments later Trước tiên thì mời các bạn truy cập vô Saigon Bay Đây là giao diện Saigon Bay của mình ok các bạn ơi thì mình sẽ kéo xuống thì trước tiên á, thì màn hình chủ mình mình sẽ chọn vô cái mục là giao dịch để mà có những cái sản phẩm như thế này mình sẽ kéo xuống ngay cái chỗ là tiết kiệm này các bạn đó, để cho mình phân tròn màu đỏ à, mình sẽ nhấn vô đây đây thì nó khi mình nhập mật khẩu của, của cái app Salmon Bay của mình thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của app Salmon Bay mình vô gặp 6 chữ số đó thì nó đưa mình tặng vô cái sản phẩm như thế này thì nó cho mình một cái sản phẩm đó là chọn chọn cái sản phẩm tiền gửi thì mình sẽ chọn cho một sản phẩm tiền gửi mà có hai loại loại là tiết tiết kiệm tích góp và tiết kiệm có kỳ ờ, hạn trực tuyến đây mình sẽ chọn như tiết kiệm tích góp ngoài thì cái này nó sẽ ờ, nó có mình sẽ gặp một trường hợp như đây là không có nổi số tài khoản mình lên thì mình sẽ xử lý như thế nào mời các bạn theo dõi video mình mình sẽ thoát ra nha các bạn thì do mình chưa liên kết với ờ, tài khoản thanh toán của mình giờ mình sẽ vô liên kết tài khoản thanh toán của mình trước tiên các bạn sẽ thoát kia, các bạn truy cập vô một trên cái hình người bên phải nè đó rồi các bạn chọn vô cái mục quản lý thẻ tài khoản rồi các bạn ngay chỗ bạn kéo qua bên đây ngay chỗ là liên kết thẻ tài khoản nè bạn nhấn vô đó thì đây tất cả các tài khoản của mình mình sẽ chọn những cái mục là tài khoản thanh toán ở trên là thứ hai nha các bạn ô thứ hai màu xanh thứ hai nha các bạn chết vô đó đây bạn chết vô chỗ này thì nó sẽ nói ơi mình sẽ nhấn vô lưu lại nha các bạn bên dưới cái chữ màu xanh đó thì nó đưa mình cái giao diện em em code để mình lấy cái mã code nha các bạn thì mình sẽ chọn ở chỗ em code để mình lấy mã code mình thoát ra mình vô em sai của mình với những bạn nào không có em sai thì nó gửi trực tiếp về số điện thoại cho các bạn nhé đó thì nó sẽ ra một cái mã số số mình sẽ lấy một cái mã số số này để nhập vô để mình kích hoạt cái tài khoản thanh toán mình lên để mình hồi, hồi mình vô mình để tiết kiệm các bạn đây nó báo mình đã cái liên kết thành công đó rồi mình thoát ra ok các bạn ơi giờ mình sẽ truy cập vô cái chỗ giao dịch này. đó, vô chỗ giao dịch nha đây mình sẽ chọn vô giao dịch đó mình sẽ vô cái sau chứ là tiết kiệm cái này. đó thì mình sẽ chọn vô một sản phẩm ờ, gửi tiết kiệm đây, mình sẽ mở tiết kiệm tích góp nha các bạn đó mình sẽ chọn vô nó rồi sau khi mình chọn mã tiết kiệm tiết góp thì mình sẽ nhấn vô cái mã là mã tiết kiệm ngay đó thì nó sẽ nổi lên tài khoản thanh toán của mình ngay lúc này này thì có tài khoản là bạn và có số tiền mình là nha rồi xong thì mình sẽ chọn cái bên dưới nó có thể là tôi muốn gửi tiết kiệm thì mình sẽ chọn số tiền mình cần gửi bao nhiêu thì cái loại sản phẩm này nó quy định cho mình tối đa là 100 ngàn như bạn nhưng mình sẽ ờ, chọn làm ở 300 ngàn đó cái kỳ hạn thì mình cũng có thể vô chọn kỳ hạn cho mình ờ, chọn nha rồi lãi lãi thì tự động lãi nhập vốn luôn các bạn ok các bạn rồi cái con chỗ kỳ hạn một năm này đó 6 tháng 12 tháng một năm đó hai năm mình sẽ chọn 10 ờ, một năm nha các bạn đó xong cái chỗ mà tên gợi nhớ thì các bạn tùy các bạn muốn để cái sản phẩm mình tên gì thì tùy các bạn thôi mình sẽ để lấy tên Minh Khang vô đây nha các bạn đó. ok thì mình sẽ chat vô cái chỗ là tôi đó đây các bạn kiểm tra thông tin lại ha xong mình sẽ chết vô tội tôi là tôi đã đồng ý điều khoản của ờ, cái dịch vụ này đó xong rồi các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình đó. thì nó đưa mình tới ô sản phẩm ô xác minh em code mình sẽ chọn qua bên em code các bạn đây cũng như tiếp tục như cũ đó. những bạn nào mình sẽ vô em sai để mình lấy mã em code của mình đối những bạn nào mà không có em sai không đăng ký em đăng kia thì có báo trực tiếp về số điện thoại cho các bạn nhé đó thì mình sẽ chỉ cần lấy cái mã sáu số đó mình nhập vô đây là nó sẽ tiến, tiến hành gửi tiết kiệm cho mình nha các bạn đây nó đang chạy nó báo nè mở tiết kiệm tích góp thành công đó nó báo từ từ tiền mình nè các bạn ok rồi như vậy vậy là mình đã mở thành công nhưng mà đây mình sẽ thoát ra để mình vô lại mình sẽ mình sẽ mình sẽ xem lại cái sản phẩm của mình thì các bạn có thể ờ, kiểm tra hay là các bạn theo dõi cái sản phẩm mình trực tiếp trên sông ờ, Sacombank này luôn nha các bạn hay là các bạn muốn vô đây các bạn nạp tiền thêm bất cứ lúc nào cũng được đây mình sẽ vô tiết kiệm mình kiểm tra sản phẩm mình nè à. đây mới sản phẩm mình mới mở nó hiện lên nè đây mới mở của một sản phẩm là cái sổ tiết kiệm 300 ngàn đây mình sẽ nhấn vô nó thì chi tiết giao dịch nó sẽ hiện lên do mình mới mở nên nó không có không có ngày nè các bạn nó chỉ ờ, hiện ngày ngày đây thôi nó tên đó sản phẩm bên dưới ha à đó. đầy đủ rồi đó. ok thì ở cái chỗ mà đây mình sẽ tiến hành mình nạp tiền vô cái tài khoản 300 ngàn này thêm 100 ngàn này các bạn mình chọn cái chỗ ba chấm màu xanh này. các bạn nhấn vô đây đó thì nó sẽ nổi lên các dịch vụ để mình làm đây các bạn như là lịch sử nè à, thẻ tiết kiệm tự chuyển nè tương tác vào tài khoản tiền vay nè hay là nạp tiền vào tài khoản mình sẽ chọn vô nạp tiền vô cái tài khoản mình mới vừa mở nha các bạn này mình sẽ chọn vô nó nạp tiền vô nha thì ok mình sẽ mở nạp tiền vô cái tài khoản mình vừa mới mở tiết kiệm nè nó có nổi lên số tài khoản nè số tài khoản thẻ của mình à, tiết kiệm mới mở đó thì mình sẽ chọn số tiền cần cần cần nạp bao nhiêu mình sẽ nạp vô 100 ngàn các bạn ok giảng giải thì các bạn muốn nhấn sao cũng được đó rồi các bạn nhấn tiếp theo với mình đó sau khi nhấn tiếp theo thì nó kêu mình xác minh đó. mình chỉ nhấn nhấn, nhấn vô xác nhận thôi đó. kêu mình nhập mật khẩu mật khẩu em bắt nè mật khẩu này là mật khẩu của app Sacon bay Sacon bay của các bạn nhé thì các bạn nhập mật khẩu số đó vô thì nó sẽ xác nhận lại ngay liền nó cũng mật khẩu nó cũng như mình đang nạp tiền nội thì nó kêu mình nhập mật khẩu của em bắt vậy đó đây nó báo mình nộp tiền thành công nè các bạn đó. Đó. thì sản phẩm của mình đã lên được thì 100 ngàn 400 ngàn này các bạn đó. đây là chi tiết giao dịch của mình mình có thể kiểm tra chi tiết giao dịch của mình rồi ok thì mình sẽ thoát ra thôi như vậy mình xong rồi mình có thể theo dõi bất cứ lúc nào đó mình cũng có thể ờ, đây mình sẽ ờ, cái sản phẩm này mình ờ, để mình thoát ra đây nè bạn ngay qua sản phẩm mình mới gửi tiết kiệm 400 ngàn đó mình cái số vô chi tiết để mình kiểm tra ở đây đó. kỳ hạn rồi số tiền bao nhiêu mình theo dõi trực tiếp ở đây nha các bạn đó. ok mình có thể à, xem lịch sử giao dịch của nó nè mình nạp bao nhiêu à, tiền như đây mình nạp vô 100 ngàn đây cái bên dưới là mình đã gửi 300 ngàn và mình ở trên là mình nạp vô 100 ngàn 400 ngàn nó hiển thị lên tất cả nha các bạn đó, này mình thoát ra các bạn đây, để mình về tên chủ luôn thì cái sản phẩm này khi mình gửi bên em banking nó cũng vậy các bạn mình sẽ vô em banking mình gửi cho các bạn xem ha trước kia mình đi gặp vô em bằng kia đây là mình đã đăng ký em bằng kia này các bạn đó nó kêu mình nhập vân tay mình sẽ nhập vân tay cái này do mà vân tay để bảo đảm an toàn cho cái app mình hay các bạn đây là số tiền của mình đó. sau rồi mình sẽ tiến hành mình kéo nè các bạn thấy cái chỗ này mình để dấu cho các bạn xem nha đó các bạn sẽ nhấn vào đây và các bạn kéo qua để mình xem cái sản phẩm nha các bạn nhiều bạn thấy cái mũi tên màu vàng này nhấn vô đó nó không có vô nữa các bạn các bạn để ngay cái nhóm này chính giữa mình kéo qua kéo lại đây mình sẽ chọn vô cái sản phẩm mình cần gửi, à, mình sẽ chọn vô gửi tiết kiệm nè tiết kiệm tích góp nha các bạn thì các sản phẩm này nó sẽ gửi trực tiếp tên Amazon cũng được mà tên Sakamai cũng được mà các bạn kiểm tra các điều khoản của nó các bạn xem các bạn đọc đó, cái này mình sẽ tiến hành nhanh các bạn sau khi các bạn xem xong các bạn nhấn vô chỗ tôi đồng ý rồi chết vô chỗ tôi đồng ý giúp mình nha đó. Đấy. xong nó sẽ đưa mình tới chọn sản phẩm thôi thì cái chỗ chọn nè các bạn chọn vô cho giúp mình đó mình lấy tài khoản mình ra xong các bạn nhấn tiếp tục đó nha. thì sẽ cho mình số dư tối thiểu là 100 ngàn đó. các bạn muốn gỡ bao nhiêu mình các bạn đi vô thôi đây mình nhấn tiếp tục vậy thôi nó đưa mình tới sản phẩm xong cái, à, cái sản phẩm của mình đó mình sẽ chọn sản phẩm tải nè rồi kỳ hạn nè đó. bao nhiêu tháng đó. rồi số tiền đó. kỳ hạn mình chọn 12 tháng các bạn rồi số tiền các bạn chọn bao nhiêu thì các bạn à, nhấn vô nó thôi đây mình sẽ chọn 100 ngàn mình làm mẫu cho các bạn nha tại bữa nãy mình đã gửi tên à, Sacron Bay rồi các bạn các bạn nhấn tiếp theo thì nó đưa mình tới trang chủ là em sai đó, mình chỉ cần xác nhận ờ, cái nét mà ca mã em sai nó sẽ gửi trực tiếp về cho mình và mình ờ, xác nhận là xong các bạn đó. bạn chỉ mở em sai rồi lấy mật khẩu đó thôi mật khẩu 6 số nè đó, bạn này 6 số này các bạn về nhập vô cái ờ, cái cái chỗ mà lỗ trống em code nè đó các bạn nhập vô thì nó sẽ tiến hành xác nhận gửi cho mình thôi đó. do mình làm mẫu nên mình sẽ không xác nhận cái mật khẩu đó vô như các bạn như vậy thì mình đã hoàn thành cái cách mà gửi thực tiết kiệm thực ờ, góp tên sản phẩm là em băng kim và em say ờ, tên sang băng bay luôn nha các bạn chắc mình cũng kết thúc video đây mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn